qua bao nhiêu nẻo đường qua bao nhiêu thác gầy dù gian nan mưa nắng tim ta chạng sờ Chẳng đường đó chúng ta vượt qua đem niềm vui đến cho mọi nhà nào bạn ơi cùng nhau tiến bước về phía trước tương lai gọi